cách mà chúng ta có thể gửi nội dung postcard lên kênh Google Postcard như thế nào thì tôi hướng dẫn chị ngay bây giờ. Đầu tiên là chị cũng à, truy cập đường link là phạm thanh bình com gạch chéo này pod pop sau đó anh chị à, cũng truy cập vào tài khoản Bootstrap của mình và sau đó là anh chị chuyển sang phần directory và ở trong những bài học trước tôi hướng dẫn chị là kết nối Bootstrap với à, Apple Postcard và Spotify ở trong video này thì tôi hướng dẫn chị đó là cái gì up lên Google Postcard. Tiếp theo là anh chị uh, mở sang tab mới này anh chị bấm vào Google cho tôi anh chị gõ từ khóa là à, Google Postcard nhé. bấm Enter và anh chị truy cập vào đường link đầu tiên đây postcard google com và sau đó là anh chị bấm vào phần uh, thêm nguồn cấp dữ liệu nhé RSS đây bấm vào đây sau đó là chị quay trở lại phần tài khoản bước anh chị mở cái RSS feed đây sau đó chị copy cái RS này à, chị nhập vào đây cho tôi dán vào đây nhé và sau đó chị bấm vào phần đăng ký cho tôi đã đăng ký và chúng ta upload nội dung podcast lên là à, Google Podcast cực kỳ nhanh nên chị có thể à, gửi kênh này cho khách hàng đó và là chị xem một số cái tệp mà tôi đã chuyển từ ờ, tài khoản Buprow sang Google Podcast à, tôi nghe thử nhé Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại bên mẹ. Nhớ. Đấy, như vậy là tôi hướng dẫn anh chị đó là gì? À, cách upload nội dung à, lên tài khoản Google Podcast của anh chị và anh chị thấy đoạn à, video này hay này giá trị này anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình ở trên youtube là chị bấm vào phần à, đăng ký kênh phần subscribe đấy và sau đó là bấm vào hình quả chuông chọn phần ôn nhá tức là sau này tôi ra những video nào anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy theo dõi tôi ở các nền tảng khác nhau facebook phạm thanh bình fanpage là phạm thanh bình blog cá nhân là phạm thanh bình com à, website công ty là tabi edu vn và cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công tạo cho mình một cái kênh podcast như mong muốn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và mời chị học bài tiếp theo của tôi. Xin chào!